Các em thân mến, hôm nay thầy ờ, sẽ tiếp một bước nữa để giúp chúng ta có thể kết nối cơ sở dữ liệu ờ, với ờ, chúng ta xây dựng một app gọi là một cái ứng dụng trên mạng hay chúng ta còn gọi là một website thì cái app này sẽ giúp cho chúng ta quản lý ví dụ bài toán thầy đặt ở đây là quản lý về điểm thi của vài môn chẳng hạn của các em thế lúc này thì chúng ta sẽ bật uh, navigate và các em phải chạy cái gem này lên trước các em nhớ chưa rồi bây giờ trong cái uh, giao diện hôm qua chúng ta học đấy thì chúng ta sẽ tạo cho thầy một cái um, database các em có thể tạo bằng lệnh cũng được thì ở đây thầy tạo nhanh thì chúng ta tạo database là uh, gọi là quản lý điểm sinh viên Đấy. ứng dụng thực tế nhá quản lý điểm sinh viên chúng ta phải xây dựng bài này mất vài hôm rồi chúng ta chọn cho thầy cái đây các em có thể chụp ảnh vào các em chú ý chọn cho thầy nhá về ký tự ở Latin Đấy, Unicode Thế quản lý điểm sinh viên ở đây chúng ta chưa có cái bảng table nào đúng không thế thì chúng ta làm nó đơn giản thôi chúng ta không đến cấp trường mà chúng ta chỉ là ờ, một lớp gồm có mã số sinh viên và họ tên sinh viên sau đó thì chúng ta sẽ tham chiếu đến các điểm Đấy. thì chúng ta sẽ đi vào các điểm thế bây giờ thì tạo chúng ta hai cái bảng hai cái bảng bảng thứ nhất chúng ta gọi là bảng hồ sơ thì ở đây các em chú ý cho thầy tạo id sinh viên Đấy. và kiểu này là kiểu nguyên nhé các em nhé chúng ta chọn integer integer rồi à, primary chúng ta chọn đây là cái này là để không có cái gì nhá sau đó các em chọn cho thầy cái auto increment này đấy rồi tiếp theo chúng ta rồi sử dụng tab chúng ta xuống dòng chúng ta đánh tiếp là họ tên họ tên viết liền rồi nhé để chúng ta thống nhất là họ tên ở đây là chữ thường va cha được rồi đấy thứ hai nữa là các em điền cho thầy là giới tính à, va cha ba ký tự thôi nhá là nam và nữ đấy rồi thứ hai các em chọn là quê quê va cha để nguyên như thế cho nó dài à, quê này giới tính này tuổi Đấy. các em chọn kiểu in ok xong nhá thế ở đây các em thấy này đây là cái khóa chính và tất cả những cái này là phụ thuộc hàm vào khóa chính đó khóa chính này xác định họ tên giới tính quê tuổi của các em đúng không em khóa chính này nó sẽ phụ thuộc hàm xác định họ tên giới tính tuổi quê Đấy, các em nhìn thấy hình thức của nó như vậy đúng chưa các em rồi nhá thế bây giờ ta sẽ ghi vào ta sẽ ghi là bảng là hồ sơ hồ sơ trong quản lý điểm ok xong bây giờ chúng ta sẽ bật hồ sơ lên chúng ta họ tên là Nguyễn Thị này chúng ta nhập ở trong trang web thì nó còn dấu nhá còn nhập trực tiếp đây khi lên trang web là tên ở đây thì nó còn nhưng mà lên trên là nó sẽ gì nó sẽ bị loằn ngoằn cái ký tự đấy thì lúc đó người ta phải sử dụng một cái ờ, cái cái UTF8 để người ta xác định lại thì thôi cái đấy chúng ta không quan tâm mà chúng ta cứ đánh họ tên đi uh, các bạn có thể đánh không giống được Nguyễn Thị An giới tính nữ quê Hưng Yên tuổi là 20 Trần Văn Anh Nam quê Hà Nội tuổi 20 3 là Đỗ Văn Bình Nam ở đây chúng ta ghi là Hòa Bình tuổi 20 tiếp theo là Trần Thị Ánh à, Trần Thị Bính nữ à, chúng ta cho nhiều người vào tí cho nó vui ở đây là uh, chúng ta ghi là Bắc Cạn Đấy, tuổi 20 rồi nha các em chú ý là chúng ta chỉ cần làm một bài nho nhỏ thôi còn chúng ta không quản lý về cấp trường cấp trường thì là có gồm có lớp à, vân vân thì cái bài đấy các em tự mở rộng được các bạn có thể là có một id của lớp này và tên lớp đấy là bảng gọi là bảng lớp thì bảng hồ sơ thì chúng ta chỉ cần này thôi rồi chúng ta ghi là uh, lưu Đình Cường quê là Phú Thọ à, Nam Phú Thọ Đấy, tuổi 20 rồi thế bây giờ chúng ta đã thấy là gồm có 5 bản ghi được tạo tức là 5 5 T đấy 5 5 hàng đấy, chúng ta nhìn thấy chưa đấy, các em tạo cho thầy này nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một table nữa chúng ta tạo bằng tay hoặc tạo bằng lệnh được tùy các em các em tạo như hôm qua cũng được nhưng hôm nay thầy dạy tạo bằng tay thì chúng ta tạo bằng tay rồi chúng ta ghi cho thầy là id sinh viên Đấy. ID sinh viên nhé ID sinh viên này thì gồm có ta sẽ tạo là IV môn cũng được không có thì các em nhập cả ba môn Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chúng ta cho ID sinh viên ok mỗi sinh viên có một ID thì sẽ khi mà chia ra thì sẽ có điểm Đấy. ID sinh viên nhé à, ID cái này là điểm nhá thầy tạo kiểu này à, ID điểm rồi ờ, ok chúng ta có thể ID sinh viên ở đây là chúng ta phải cho kiểu in in hoặc là integer được Đấy, integer nhé Đấy, id điểm id điểm của các em thì là mỗi một em là sẽ có 3 điểm toán lý hóa chẳng hạn bây giờ chúng ta cho 3 điểm đấy đi ở trong bài này chúng ta sẽ cho là id điểm à, và chúng ta cho cái này là khóa chính Đấy, id điểm nhé à, chúng ta cho kiểu nguyên rồi tiếp theo là thầy ghi là điểm toán để xác định là chúng ta ghi chữ in thường đi chữ thường nhá toán là float à, cái kiểu này là kiểu thực các em nhá rồi điểm lý float à, điểm hóa float điểm tiếp theo là điểm ờ, toán lý hóa rồi các em có thể điểm ờ, tổng Đó, ờ, trung bình trung bình hai cái này chúng ta cũng phải là float hết bây giờ thầy ghi vào nhá gọi là đơn giản này thôi chúng ta gọi là bảng điểm Đó. còn cái này chúng ta cũng coi như là auto increment rồi thế bây giờ các em nhìn thấy này bảng điểm của chúng ta gồm có id sinh viên điểm toán điểm lý điểm hóa điểm trung bình à. thế thì cái người mà nhận vào ấy người mà ở đây chúng ta nhé vì là thầy không muốn là mỗi một lần ID sinh viên chúng ta lại đánh họ tên ra thì nó sẽ dư thừa dữ liệu giống như chúng ta đang học trong cái lý thuyết về lực đồ quan hệ vì vậy ở đây chúng ta rút gọn là ID sinh viên là cái khóa ngoại của bảng hồ sơ nhưng nó lại là khóa nội của bảng hồ sơ đấy ngoại là bên ngoài còn nội ở bên trong các em hiểu chưa còn id điểm có nghĩa là xác định điểm của một hàng hàng điểm đấy thì chúng ta sẽ xác định được thế thì bây giờ chúng ta đã tạo xong còn điểm thì chúng ta chưa cho điểm chúng ta chưa cho Đấy, bây giờ thầy sẽ quay lại để chúng ta có thể à, tạo kết nối rồi bây giờ các em bật cho thầy cái uh, chúng ta bật cho thầy cái framework hôm trước thầy gửi cho các bạn ở ổ C các bạn download về đấy chúng ta à, vào download thì chúng ta nhìn thấy là nó có một cái framework đấy là Codify Master đấy hôm trước thầy à, copy cho các em các em copy vào cho thầy nhá bây giờ các em cho ổ C này rồi các em chọn gem được chưa các em chọn cho thầy tiếp là HT Doc đó rồi các em tạo cho thầy một ừ, thư mục Đấy, các em paste thẳng vào đây cũng được paste vào đây nhá paste vào đây đã xong ta đổi tên rồi rồi bây giờ ta ta sẽ giải nén này ra Extra kia. giải nén các bạn phải có win ra nhớ chưa rồi các bạn giải nén ra này à, ta đổi tên đây là quản lý điểm Gmail chúng ta gọi là quản lý điểm được chưa đấy chúng ta chọn cái đấy cho thầy ok xong quản lý điểm đây chúng ta đủ rồi đủ tất cả các bộ trong đây rồi đây là cái framework làm tất cả các file trong cái ờ, thư mục quản lý điểm này đều gọi là cấu thành lên cái framework này Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bật cho thầy cái ờ, Apache NetBeans mà hôm trước thầy dạy các em cài đấy để các em quan sát video và các em làm theo nhé ta quan sát video và chúng ta làm theo thế thì ờ, ở trong đây chúng ta tạo new ờ, mở một cái đã có sẵn mở nhá tốt nhất là ta mở nó đi đó ok rồi bây giờ chúng ta sẽ có quản lý điểm tại đây chúng ta mở cái này ra nó phát hiện luôn cho chúng ta đấy là một project xác định cho chúng ta một project tức là để chúng ta sẽ làm việc trên đây các em nhé rồi thế thì chúng ta phải học trực tuyến rất nhiều để chúng ta làm Đấy. rồi bây giờ các em vào show file rồi các em sẽ làm theo từng bước như thầy nhé đây profile rồi thế bây giờ các em biết là đây là cái giao diện để cho chúng ta chúng ta làm cái gì giao diện cho chúng ta lập trình ở vào đây để chúng ta kết nối với cái kia bây giờ các em vào app application cho thầy được chưa Đấy. bước tiếp theo các em vào config là cái file quan trọng nhất à, cái thư mục quan trọng nhất các em chọn app cho thầy Đấy. cái đuôi app.php rồi bây giờ các em sẽ đổi ở đây cho thầy là local hot Thì đổi cái tên này là quản lý gì? Quản lý điểm Đó Thì đây là đường dẫn cơ sở nó đến cái cái đây, đến đoạn đây Các em phải làm đúng như này nhá để nó vào quản lý điểm Ok Rồi cái thứ hai là các em vào database Database Các em đổi cho thầy local hot mật khẩu thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở đây này nhìn ở trong ờ, đây thì nó là quản lý điểm sinh viên file của chúng ta là quản lý điểm sinh viên Đấy, thì chúng ta chọn cho thầy là đánh vào đây chúng ta gọi là quản lý điểm sinh viên Đấy mật khẩu thì do các em chọn nhé mật khẩu nó phải đúng ví dụ như là chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy user của chúng ta ví dụ như là chúng ta tạo new user là tên các em đi rồi các em chọn cho thầy uh, mật khẩu Đó, ví dụ như là tên user của thầy là điểm đi lô của hot mật khẩu là 1 2 3 4 5 6 mật khẩu là 1 2 3 4 5 6 các em xem kỹ video nhé rồi các em ghi vào cho thầy điểm tên là điểm và mật khẩu 1 2 3 4 5 6 ghi vào đã bây giờ ta sẽ gán quyền truy cập cho nó chúng ta sẽ chọn tất cả cả những cái này Đấy, chúng ta là truy cập tất đi đã xong các em ghi xếp vào được chưa bước tiếp theo các em lại bật cái đèn lên các em đánh cho thầy mật khẩu là 1 2 3 4 5 6 tên người sử dụng là điểm đấy điểm mà thầy vừa tạo đấy xong à, chúng ta ghi vào chúng ta ghi uh, nút uh, ghi vào chúng ta có thể chọn là save cần chốt S giống như là Word Excel thôi ta ghi nó vào và bây giờ chúng ta đã tạo cấu hình xong việc bây giờ là chúng ta đi kiểm tra xem nó có đúng không Đấy, bây giờ thầy chạy chúng ta chạy một cái phần mềm trình duyệt nhá rồi bây giờ các em sẽ đánh này localhost điểm tiếp theo là các em đánh cho thầy chữ điểm à, tức là quản lý điểm này quản lý điểm rồi chúng ta có chữ public Đấy, xem nó chạy gì à nó chạy cho chúng ta cái nền welcome to coordinate tức là cái này là chúng ta sẽ thấy là đây là nó đã chạy cho chúng ta rồi bây giờ các em yên tâm bây giờ các em vào sửa từng phần một nha bây giờ các em bắt đầu trượt này xuống tất cả nó nằm các thư mục về giao diện nó nằm trong view chúng ta mở cái welcome message ra Đó. thì thầy nhắc này đây là cái header của trang còn đây là style của trang nó chỉ trang trí cho trang đến đây thôi còn bây giờ chúng ta sẽ gì sẽ viết vào đây là welcome to uh, lớp lập trình à, lớp quản lý thông tin Đấy. welcome lớp quản lý thông tin k 64 chẳng hạn được chưa đấy bây giờ chúng ta sẽ xem lại nha chúng ta di phép lại welcome lớp quản lý thông tin K64 ngon chưa các em đấy nha chúng ta chú ý cho thầy là chúng ta sửa trong view ok welcome rồi đây là thành phần màn hình chào thì lát nữa chúng ta sẽ để cho cái phần chào của chúng ta Ờ, được đẹp hơn thêm menu vân vân thì chúng ta sẽ để vào trong này ta cứ để nguyên như thế nhá uh, còn bây giờ tất cả những cái gì trong view là chúng ta đặt đây bây giờ các bạn tạo cho thầy một thư mục trong view để chúng ta tạo những file của chúng ta chúng ta chọn new folder Đấy, chúng ta gọi là quản lý điểm ok uh, quản lý điểm nhá rồi và chúng ta nhấp phi Phoenix quản lý điểm của chúng ta đây rồi có những cái view nào nó sẽ hiện ở trong đây được chưa các em đấy bây giờ chúng ta tạo một trang để hiện thông tin file của các bạn các bạn chọn new file PSP đây nha các bạn chọn đây đấy thì các bạn chọn là gì danh sách lớp danh sách lớp này các bạn cứ để nguyên như vậy để lát nữa chúng ta tạo một cái bảng trong danh sách lớp đấy thì nó chưa có gì cả đúng không kệ nó thôi đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm sao cho cái danh sách lớp này được hiện ra đấy, thì các bạn chọn eco và ờ, các bạn chọn này các bạn đánh cho thầy là eco Xin chào trang danh sách lớp Enter Được chưa nghe Rồi Em thấy nhá Sau khi các em chào trang này rồi Đấy Thì bây giờ chúng ta muốn thử cái chào danh sách lớp nó sẽ hiện ra như nào Thì ở đây thầy đã như hôm trước thầy nói này cái view này muốn được gọi ra màn hình như là cái welcome lúc nãy thì các em vào controller các em cũng tạo cho thầy một cái thư mục là quản lý điểm quản lý điểm ok chưa finish cho thầy nhá rồi bây giờ các em mới tạo cho thầy một new là lớp Đấy. các em ghi là lớp này đầu tiên là danh sách lớp Đấy, lớp này nhá chúng ta tạo cho thầy tên của danh sách lớp ở trong quản lý điểm này nó phoenix cho thầy Đó. được chưa các em rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ gì chúng ta sẽ khai báo cái phần này là phần lời nhắc thôi các bạn có thể xóa đi nó không ảnh hưởng gì cả xóa đi hết và các bạn tạo cho thầy một dòng lệnh mấy dòng lệnh sau nên nên space là không gian làm việc đó là không gian làm việc các em tạo đường dẫn cho thầy không gian làm việc là gì để nó quản lý các lớp app lớp ở đây là lớp lập trình nha chứ không phải là cái lớp của mình danh sách đâu chúng ta chọn app controller Đấy, controller xong các em chọn tiếp là quản lý điểm đó đấy là namespace nhá app controller quản lý điểm thứ hai nữa là các em sẽ sử dụng cho thầy một cái thư viện của nó để sử dụng thư viện các em chọn use coordinator các em sượt đến cho thầy đến là controller các em enter cho thầy để sử dụng được chưa việc bây giờ của các em là danh sách lớp này cái lớp này nó sẽ kế thừa cái giao diện của cần chuôn lơ thì các em extend là mở rộng nó ra extend controller Đấy, lớp chúng ta đã được kế thừa cái thư viện này rồi lớp chú ý cho thầy nhé và bây giờ tất cả những cái gì trong lớp này là chúng ta xây dựng lớp là dùng để làm gì lớp là một cái khuôn đối tượng các bạn hiểu cho thầy nó là một cái khuôn mẫu khuôn mẫu khi cần thì ta gọi ra còn bây giờ ta đang đi xây dựng lớp các bạn hiểu chưa rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho thầy một cái phương thức để gọi cái danh sách lớp ra các bạn ghi cho thầy đầu tiên các bạn chọn public một cái hàm khởi tạo đã function function nhé nó hiện thấy kệ nó bây giờ các bạn con các bạn chọn cho thầy là constructor Đấy, các bạn chọn cho thầy cái ờ, cái hàm là có tên là con chucks Đó, hàm này và nó sẽ có gì nó sẽ có hai ngoặc biến ở đây thì các bạn chọn cho thầy cái này các bạn uh, sử dụng tiếp cho thầy hai thư viện về đồ họa ra nữa là thư viện use các bạn ghi cho thầy nhé coordinate tiếp theo gọi thư viện http là thư viện mà nó để giao tiếp với ờ, với website request đấy là máy chủ ờ, Zpon chúng ta chọn là request ờ, interface trước Đấy, enter nhá rồi sử dụng tiếp thêm một thư viện nữa coordinate http rồi ở ờ, zpon là là cái phần là uh, phản hồi đấy zpon interface hai thư viện đó là thư viện yêu cầu và thư viện phản hồi phản hồi và trong ở đây các em tiếp tục các em tiếp tục tạo hai tham số để nó nhận vào Đấy, chúng ta chọn request interface rồi chúng ta biến của chúng ta là request một biến nha một biến thứ hai sử dụng respon thì chúng ta lại tiếp respon interface Đấy, cái này các bạn xóa bớt nó đi nó gọi đây gọi đầy đủ ra quá đúng không rồi biến tiếp theo của các em là respon respon là hồi đáp nhé tức là nó nghe nó nghe nó hồi đáp lại được chưa xong rồi đấy Zepon rồi xong bây giờ chúng ta sẽ gọi một cái hàm cha hàm cha này nhá con chapter ra Đấy. thì nó sẽ lấy hai cái hai cái này thì quét vào rất con cái này nó có đúng không ta copy cái này xuống cho nó đúng Và các em copy cái này để đặt lên bên kia Đấy, copy nó thống nhất với cái rồi tức là hai cái ông này này được truyền vào bên trong lớp cha Đấy. hai cái ống này được truyền vào trong lớp cha và chúng ta chấm phẩy đây chấm phẩy đây là kết thúc một câu lệnh bây giờ chúng ta sẽ tạo cho thầy lệnh sau cái này con chắc xong rồi parent xong rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cho thầy nhá em tạo gọi một lệnh helper tạo lệnh helper được chưa Đấy, helper ở đây gồm có các biến là url helper nó phải sử dụng cái đấy thì nó mới chạy ra cho mình cái form được đấy, các em chỉ cần nhớ như thế thôi form đấy. ok xong hai cái này rồi các em làm đúng như này cho thầy rồi bây giờ thầy mới gọi một cái biến nữa là zip đây bây giờ chúng ta sẽ tạo cho chúng ta trong cái lớp này các biến section biến kiểm tra đúng đắn vân vân thì chúng ta ghi cho thầy nhé public biến section session là gì là cái biến phiên làm việc của từng người dùng Đấy. tức là mỗi một lần người ta thoát website ra thì session sẽ mất khi vào trong thì session nó sẽ tồn tại để cho chúng ta biết được người nào online người nào không online đấy thầy lấy ví dụ thế thôi lớp chúng ta hiểu là nó có thể người online hoặc không online thì ở đây được chưa biến tiếp theo là public vadinet Đó, validate cái biến này dùng để kiểm tra cái form vào có đúng hay không thì bây giờ chúng ta sẽ khai báo là zip Đấy, zip ở đây là gì là section tức là của cái con trỏ zip này là trỏ đúng vào cái danh sách này mà nó nội tại bên trong của nó nó nội tại bên trong nó Đấy, các em hiểu như thế cho thầy bằng config ok tiếp theo chúng ta chọn service Đấy, và chúng ta chọn section đây là một phương thức section tĩnh nằm ở trong lớp service bên trong nhân của framework bên trong nhân của framework nó dùng để làm gì nó dùng để khởi tạo section cho những người đăng nhập được chưa rồi tiếp theo là chúng ta chọn zip tiếp và chúng ta chọn validate validate bằng cũng config nó nằm ở trong đây chúng ta cũng chọn service và chúng ta chọn tiếp theo là validation deletion ngon lành chưa Đấy, xong rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi cái hàm danh sách lớp ra rồi bây giờ chúng ta sẽ có đây hàm thứ nhất hàm con chắc nhá tại hàm con chắc, chúng ta chú ý cho thầy hàm con chắc như vậy bây giờ chúng ta tiếp tục xuống dòng dưới dưới chúng ta chọn gọi là public function tên của lớp thì tên của hàm này các em ghi là hiện danh sách lớp hay là các em có thể là deep play cũng được các em ghi chữ hiện danh sách tham số nó gợi ý sẵn chúng ta chẳng cần rồi đây là mở phần này là phần mở của gì mở của của hai cái ngoặc này là phần mở của cái hàm này mở và đóng Đấy. cứ mỗi một cái câu lệnh là nó phải có cái mở đầu và cái kết thúc các em chú ý nha dấu này dấu mở này dấu này dấu đóng này thì trong hiện danh sách này của chúng ta có cái gì trong phần hiện danh sách này thì chúng ta muốn đây chính là cảnh sát cơ động cần lơ là cảnh sát cho cái gì qua thì cái đó được qua còn không cho qua là không được qua bây giờ thầy muốn cho danh sách được qua thì chúng ta gõ chữ eco view bằng ngoặc ra đấy trong phần view này các bạn không cần đường dẫn là view đến danh sách mà các bạn chỉ cần đến chỗ là gì ờ, quản lý điểm là tên thư mục đây tên thư mục trong view tiếp theo là gì danh sách lớp và enter à, và chấm phẩy chúng ta đã cho nó qua bây giờ chúng ta sẽ làm một bước tiếp theo nó qua rồi nhá bây giờ chúng ta nhìn này trong quản lý điểm của chúng ta này tất cả những gì gọi là mở là chúng ta chỉ làm xây đắp thêm thôi chứ không được phá các bạn nào mà phá ở trong đây là bạn ấy sẽ bị lỗi cho nên là chúng ta chỉ xây dựng thêm thôi đấy đây cần chú lơ nhá còn đây danh sách lớp rồi xin chào danh sách lớp chúng ta để im như thế rồi trong cần chú lơ đây xong rồi hiện danh sách rồi bây giờ trong các bạn vào trong cho thầy cái giao router đấy router trong này nhá những cái này là cái mở của người ta có sẵn mình chỉ cần thêm chúng ta sẽ chọn là add thêm à, đã chọn này thầy copy cái này nhá đây đây là dòng thêm mới Đó. em ghi là thêm mới cho người lập trình các em enter xuống đấy là cái dấu nhắc được chưa bước tiếp theo các em vào đây các em paste cái dòng kia vào và các em sửa sửa thì chúng ta sẽ nhìn này controller ở đây là quản lý điểm thì các em phải ghi ở đây là gì quản lý điểm đây là thư mục tiếp theo là chúng ta ghi cho thầy a à, nó có lớp danh sách thì chúng ta chỉ cần ghi là danh sách lớp thôi nhưng mà thôi chúng ta ghi cả này quản lý điểm này em phẩy cái này một tí nhé quản lý điểm đấy rồi tiếp theo là các em vào danh sách lớp danh sách lớp đấy, danh sách lớp chưa vào danh sách lớp rồi nhá đây quản lý điểm để xong đến danh sách lớp này rồi bây giờ các em tiếp tục nhìn chỗ này là hiện danh sách các em copy cái này ra cho thầy copy để paste nó vào cái chỗ có giao tơ đấy giao tơ đây Chắc các bạn có thể mở trên này cũng được mở đây vì cái này mở rồi các bạn cho này paste vào đây hiện danh sách còn trong phần này các em thay cho thầy là danh sách lớp đó. Và 2 chấm 4 chấm ở đây các em ghi cho thầy là hiện danh sách. Mục đích của cái này làm gì? Mục đích cái này là để khi chúng ta gõ trên browser là trình duyệt đấy thì nó sẽ tìm đến cho chúng ta đúng cái phương thức hay là cái public là hiện danh sách của chúng ta đấy cái phương thức là hàm đấy rồi bây giờ các em thay cho thầy không gian làm việc cần controller ở đây không gian là quản lý điểm quản lý điểm rồi ta ghi vào nhá bây giờ ta chạy trình duyệt này rồi bây giờ các em thu nhỏ lại cho thầy các em làm gõ đúng câu lệnh nhá public này các em thêm cho thầy một cái index php gạch ngang chúng ta ghi là quản lý điểm chúng ta gạch ngang danh sách lớp và chúng ta đừng dẫn đến là hiện gì hiện danh sách Đấy, chúng ta ghi như thế nhá ghi đúng đường dẫn đến đây đây là hiện danh sách rồi danh sách lớp hiện danh sách tức là tên lớp và tên hàm quản lý điểm là thư mục nha danh sách lớp là lớp nằm trong thư mục nha và hiện danh sách là hàm nằm trong thư mục tức là chúng ta hiểu là thư mục lớp và hàm đấy, hàm function đấy tại enter đây bây giờ nó đã hiện, hiện lên là xin chào danh sách lớp bây giờ chúng ta sẽ sửa thoải mái trong đây à, sửa thoải mái trong view uh, ờ, echo lời nhắc giống như write và written ở trong Pascal uh, tôi đã làm cho trang này hiện ra Đấy. ok chưa xong rồi nhá bây giờ chúng ta bài hôm nay đó sẽ thầy sẽ chia làm nhiều video video này là chúng ta đang làm với view đấy bây giờ các em bấm lại xem nó ra không đấy, chúng ta chọn làm vào view nhé tôi làm cho trang này hiện ra ghi Ctrl S vào đấy, phải ghi Ctrl S vào để ta view lại này đấy tôi làm cho trang này hiện ra đúng rồi bây giờ thầy muốn xuống dòng thì thầy thêm chữ BR vào đây BR là break là bẻ trang đấy chính là chữ viết tắt của chữ thẻ viết tắt của chữ là BR là bẻ trang các bạn hiểu chưa là à, bẻ bẻ dòng gọi là bẻ dòng thầy xin lỗi là bẻ dòng đấy bây giờ chúng ta tôi đã làm cho trang này hiện ra thì cái này là chính là URL khi đưa lên hot thì tên miền sẽ được thay từ chỗ này nha yeah tên miền đã được thay thế bằng chỗ này và các em chỉ cần tên miền ví dụ như là quản lý điểm com vn sau đó là đến đến cái đoạn đuôi này đấy nha rồi thì thầy vừa dạy cho chúng ta cách chọn view và tạo cơ sở dữ liệu tạo đường dẫn kết nối cơ sở dữ liệu thì đến ờ, buổi tối nay thầy sẽ dạy cho chúng ta tiếp cái phần hiện danh sách lớp ra để chúng ta quản lý Ờ, vì video nó quá dài nó sẽ bị gì nó sẽ bị vỡ nếu như thầy không stop lại và các em sẽ xem cái phần này để các em uh, học